được không nào? Khi về đến nhà thì anh này anh ấy có những cái hành động như thế nào các bạn nhỉ? Khi về đến nhà thì anh này anh ấy có những cái hành động như thế nào nhỉ? Các bạn nhỉ? Nào. Khi về đến nhà thì anh này anh ấy có những cái hành động như thế nào đấy? Các bạn. Khi về đến nhà, anh này anh ấy có những cái hành động như thế nào ạ? À. Chúng mình sẽ cùng uh, rồi các bạn ơi, nào Khi về đến nhà thì anh này anh ấy có những cái hành động như thế nào ạ? <laughs> Rồi các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là đây là thời điểm mà anh ấy đã có vợ rồi. Phải không ạ? Và anh ấy dẫn người đàn bà này về nhà của mình. Đúng không? Thì chúng ta có thể thấy rằng là khi về đến nhà nhé Mặc dù là anh ấy cũng lúc đấy đang vui với cái niềm vui có vợ ấy. thế nhưng mà phải nói thật là trước cái gia cảnh gieo neo của mình á thì anh cu chàng anh ấy cũng có hơi một chút thẹn thùng bởi vì phía trước mặt của hai người bây giờ là một cái căn nhà sập sệ nằm trên những cái búi gì ạ, nằm trên một cái mảnh đất mọc lồn nhồn những cái búi cỏ dại. Được không ạ? Và anh ấy đã dẫn thị vào trong nhà, đúng không nào? Nào, ngượng ngùng ngượng ngập dẫn thị vào trong nhà và gì ạ à? à giải thích về việc là tại sao nhà lại bừa bãi thế phải không ạ và mời thị vỗ vỗ mời thị ngồi vào giường nhanh chóng dọn dẹp lại các em ơi chúng ta thấy rằng là kể cả anh ấy có ngây thơ đi đến đâu đi chăng nữa thì anh ấy cũng ý thức được rằng là gì ạ à cũng ý thức được về cái hoàn cảnh của gia đình mình rất là khó khăn đúng không nào và anh ấy cũng như thế nào nhở bản thân anh ấy, ấy uh, cũng đã cố gắng là gì ạ để che đi cái sự ngượng ngập của mình thế nhưng mà dường như là cái điều đó không thể nào mà che được phải không ạ không thể nào mà che được Và chính bởi cái điều đấy mà chúng ta thấy rằng là nhân vật này có đôi chút ngượng ngập về cái gia cảnh của mình ở đây Ai trong hoàn cảnh giống như anh cu chàng mà chẳng ngượng ngập đúng không ạ? Mình là người đàn ông, bây giờ mình đã đang thực sự nghiêm túc với cái cuộc hôn nhân của mình rồi. Bây giờ gia cảnh của nhà mình như thế thì liệu rằng là cô thị này cô ấy, đương nhiên cô ấy là một người vợ theo không nhưng như chị đã nói, bản thân anh cu chàng cực kỳ là coi trọng người vợ nhặt Được không ạ? cực kỳ coi trọng người vợ nhặt chứ không phải là vì À chứ không phải là vì là cái cô vợ nhặt này cô ấy là một cái người được nhặt về nên là anh này anh ấy coi thường đâu. Không phải thế ạ. Được không ạ? Nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái này nhá. Được không? Rồi, để rồi chúng ta thấy là gì nhỉ? Anh cu chàng anh ấy bắt đầu có những cái hành động phải không ạ? anh ấy có những cái hành động anh ấy bắt đầu chạy ra ra khỏi để anh ấy chạy ra sân để anh ấy ngóng mẹ về xong anh ấy lại nhìn vào trong nhà bởi vì thực sự là ở thời điểm này chàng còn chưa dám tin vào cái việc là mình đã có vợ cơ hắn đã ngỡ ngàng hắn sờ sợ hắn ngờ ngợ hắn ngỡ ngàng được không ạ à? các bạn ơi được không nào rồi chúng ta có thể thấy rằng là gì nhỉ? À chúng ta có thể thấy rằng là ở thời điểm này á Bản thân anh cu chàng anh ấy vẫn còn đang chưa tin vào cái hạnh phúc mà mình đang nắm giữ Thế nên mới có một cái cảm giác nó lạ lẫm như vậy Nhưng mà anh ấy cũng tự đặt ra những cái câu hỏi cho bản thân của mình Rằng là gì nhở? Ơ chẳng là tại sao mà nhìn nó cứ buồn thế nhở? Kiểu kiểu vậy Cũng tự đặt ra những cái câu hỏi Đúng không nào? Nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường nhà mình Chàng bây giờ cứ ngờ ngợ như không phải Ra là hắn đã có vợ rồi ư Sau đó bắt đầu hồi hộp và lo lắng chờ mẹ về Hồi hộp Và lo lắng Chờ mẹ về được không ạ? À? Rất hồi hộp và lo lắng chờ mẹ về. Khi mà bà cụ tứ bà đã về rồi thì phải nói rằng anh cu chàng anh ấy đã có một cái sự thay đổi rất là lớn khi bây giờ anh ấy trở thành một cái người cực kỳ là trưởng thành trong cái việc là anh ấy nói chuyện có đầu có đuôi. Anh ấy mời mẹ vào trong nhà. Rồi anh ấy trình bày cái câu chuyện rằng là gì ạ? Nhà con nó về làm bạn với con đấy U ạ. Dùng những cái câu từ mà Rõ ràng là một người đàn ông rất là bộ bã Thế nhưng mà gì nhở À nhưng mà lại dùng những cái câu từ mà để giảm đi Gọi là tránh đi những cái sự mặc cảm cho người phụ nữ kia Tránh đi cái sự mặc cảm cho người đàn bà kia Phải không ạ? Và để rồi khi mẹ chấp nhận Thì anh ấy cảm thấy rất là hạnh phúc Đúng không? Khi mà mẹ chấp nhận thì anh ấy cảm thấy rất là hạnh phúc Được không ạ? chúng ta có thể thấy rằng là ở thời điểm lúc bấy giờ à, cái chết dường như đang bao trùm xung quanh cái không gian mà những con người này đang sống phải không ạ để rồi trong đêm tân hôn ngày hôm ấy khi mà họ đã thậm chí đôi trai gái sắp lên giường ngủ rồi thì cái chết nó vẫn chưa chịu buông tha phải không ạ cái đêm tân hôn này diễn ra trong một cái đêm mà có tiếng hờ khóc của những nhà mới có người chết tỉ tê lọt qua kẽ vách. Phải không ạ? Trong cái không khí ẩm lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Được không nào? Chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù là như thế, mặc dù là một cái không gian ảm đạm và u tối như thế, Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng là bấy giờ hai hào dầu của chàng đã cho chúng ta thấy được cái sự đối lập của ánh sáng và bóng tối. Tinh vi nhất vẫn là cái cuộc giao tranh của hai thứ ánh sáng và bóng tối. Phải không ạ? Và cuối cùng phần thắng đã thuộc về ánh sáng. Điều này nó được thể hiện rất rõ qua kết cấu. Đó là các bạn có thể thấy nhá, chuyện ngắn vợ nhặt là mở ra cái không gian lúc trời nhá nhem tối và kết thúc vào buổi sáng hôm sau khi mặt trời lên cao bằng con sào. Phải không ạ? Và hệ thống các cái tình tiết cũng dọc theo mạch chuyện cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Trước khi đôi trai gái thắt nhau về này, bao trùm lên xóm ngụ cư là một bầu âm ý, một bầu không khí âm u ảm đạm đúng không? Thế nhưng khi họ về đến đâu thì ánh sáng dường như theo đến đó. Thoạt tiên là có một cái gì tươi mát thổi vào đám người ngụ cư làm cho khuôn mặt hốc hác u tối bỗng dạng rỡ hẳn lên đúng không ạ? Rồi đêm ấy à, căn nhà lâu nay bóng tối ngự trị của mẹ con bà cụ tứ cũng sáng lên bằng cái ngọn đèn từ chai dầu của chàng. Đúng không ạ? Và sáng hôm sau thì đó là ánh sáng của mặt trời, gương mặt bùng beo của bà cụ tứ cũng sáng lên. Tất cả mọi thứ đều sáng sủa và quang đãng. Thì chúng ta có thể thấy rằng là suy cho cùng nhá, là chai dầu của chàng thì giỏi lắm cũng chỉ xua đi được bóng tối của căn lều bé nhỏ đấy thôi. Còn cái bóng tối bao trùm lên toàn bộ thế giới của câu chuyện thì ngọn dầu kia làm sao xua tan nổi. Nó phải nhờ vào một cái nguồn sáng khác lớn lao hơn, mãnh liệt hơn. Đó chính là nguồn sáng của lá cờ. Và đó là lý do vì sao mà lá, lá cờ được xuất hiện ở cuối trong cái tác phẩm này giống như một cái sự gợi mở cho chúng ta. Được không ạ? giống như một cái sự gợi mở cho chúng ta, một cái kết thúc lạc quan, một cái kết thúc hướng tới ánh sáng các bạn nhá. Chú ý giúp cho chị được không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là về đến nhà thì đó là cái trạng thái ngượng ngập. Đó là cái trạng thái hồi hộp lo lắng. Đó là cái trạng thái của niềm vui, của hạnh phúc khi mẹ chấp thuận nàng dâu Và cả cái niềm hạnh phúc trong cái đêm tân hôn đầu tiên của mình được không ạ? Trong đêm tân hôn đầu tiên của mình Được không nào? Chúng ta có thể thấy rằng là hạnh phúc bây giờ đã chính thức có thật Và thực sự bây giờ anh cu chàng anh ấy đã có vợ Phải không ạ? Thực sự là anh cu chàng anh ấy đã có vợ Và cái niềm hạnh phúc đấy dường như đang lan tỏa Và chúng ta cũng thấy rằng là uh, Lúc bấy giờ thì có một cái gì đó cứ ôm ấp mơn man khắp da thịt chàng tự hồ như có bàn tay vuốt nhẹ sống lưng. Tình yêu ấy, hạnh phúc ấy khiến cho chàng đã có lúc dường như quên đi tất cả, quên đi cả đói rét đang đeo, đói khát đang đeo đuổi, quên đi cả những tháng ngày đã qua. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là ở trong cái thời điểm lúc bấy giờ ấy, phải không ạ? Ở trong cái thời điểm lúc bấy giờ thì việc chàng lấy vợ mặc dù gây ra một cái chấn động đối với cả bà mẹ, đối với cả những người trong xóm ngụ cư. Thế nhưng cuối cùng thì chàng vẫn được chấp thuận và cái ngọn lửa tình yêu trong người đàn ông này đã được thắp lên một cách trọn vẹn qua cái đêm gì ạ? Qua cái đêm tân hôn ấy. Để rồi đến với buổi sáng hôm sau, chúng ta có thể thấy gì nhở? À, bản thân chàng đã thay đổi rất nhiều. Sáng hôm sau, tất cả các thành viên trong gia đình đều lao vào một việc. Một việc có thể nói là không thiết thực, bởi nó chả mang lại cái hiệu quả kinh tế trực tiếp gì cả đó là dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là một cái vẻ chưa cần thiết một tí nào ấy lại cho chúng ta thấy rất nhiều về cái thái độ sống của họ. Họ không muốn tạm bợ nữa, anh cô chàng không muốn tạm bợ nữa mà bây giờ họ đang muốn được đàng hoàng. Được không ạ? Rồi các bạn ơi, chúng ta có phần tiếp theo nhé. Mình có phần tiếp theo ở đây. Đó chính là, đây ạ, à, buổi sáng hôm sau. Buổi sáng. Hôm sau. Các bạn chú ý giúp chị. Thật ra là chúng mình học kiến thức nền với nhau ấy, thì chủ yếu là chúng mình nghe giảng Thế nên là các bạn hãy chú ý là về cơ bản là chúng mình tập trung nghe giảng để chúng mình đưa những cái phần chúng mình tiếp nhận được kết hợp thêm với tài liệu để hoàn thành tốt cái bài viết đấy. Nhá, các em nhá, chú ý giúp chị là như thế nhá. Được không nào? Chứ không nhiều bạn lại bảo là sao chị Hiên viết ít thế? Vấn đề không phải là chị viết ít mà là gì vấn đề nằm ở chỗ ấy là chị muốn nhấn mạnh với các bạn phân tích với các bạn để các bạn hiểu và các bạn có cảm xúc với cái vấn đề chúng ta đang đề cập đương nhiên là chị cũng cố gắng hết sức để làm rất là khoa học tất cả những cái thứ mà chị đang trao đổi cùng với chúng mình được không nào về cơ bản là chị vẫn đang rất cố gắng để làm mọi thứ khoa học với những cái trao đổi cùng với chúng mình ok chưa nào rồi chúng ta có buổi sáng hôm sau anh cu chàng anh ấy như thế nào nhỉ thức dậy muộn Phải không ạ? Sáng hôm sau Anh ấy thức dậy muộn Với một cái phong thái mà chúng ta thấy là À phong thái như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Phong thái như thế nào? Các bạn Nào các bạn ơi Phong thái như thế nào nhỉ? À chúng ta có thể thấy là nếu như cái buổi tối hôm trước ấy anh chàng chủ động giới thiệu vợ với mẹ lại còn dẫn chuyện duyên số để thuyết phục người mẹ đồng tình với cuộc hôn nhân này để tránh cho người vợ khỏi bẽ bàng là không phải là theo không một người đàn ông xa lạ về nhà thì anh chàng cũng lúc đấy thì anh ấy cũng tỏ cái thái độ bực bội khi hai người phụ nữ cứ khóc hoài để khiến cho không khí gia đình trùng xuống đúng không ạ chàng đã thể hiện vai trò của một người đàn ông trụ cột trong gia đình bằng một cái hành động rất là dứt khoát mạnh mẽ đó là đánh diêm đốt đèn tạo ra cái tác động tích cực khiến cho câu chuyện gia đình chuyển sang hướng khác dù không hoàn toàn là vui vẻ nhưng ít nhất cũng bớt đi cái cảm giác nặng nề thì buổi sáng hôm sau chúng ta có thể thấy là gì nhở? Chứng kiến cái sự thay đổi trong ngôi nhà của mình Thì lúc đấy chàng đã có một cái ý nghĩ Đó là chạy ra giữa sân là một việc gì đó để góp phần tu sửa lại căn nhà của mình Được không ạ? Chúng ta có thể thấy là buổi sáng hôm sau Thì chàng thức dậy muộn và bản thân anh này, anh ấy vẫn cứ nghĩ là gì nhở? À dường như là trong người mình vẫn đang lừng lơ giống như người từ trong giấc mơ đi ra. Tức là vẫn chưa dám tin. Chưa dám tin. Vào hạnh phúc mình đang nắm giữ. Được không ạ? À? Sau đó thì đưa mắt nhìn Đưa mắt nhìn Quang cảnh đang thay đổi Được không ạ? Đưa mắt nhìn quang cảnh đang thay đổi Và lúc bấy giờ thì đã à, cảm thấy là mình phải có trách nhiệm để cùng mẹ cùng vợ tu sửa căn nhà được không ạ để cùng mẹ để cùng vợ tu sửa căn nhà ok chưa ạ như chị đã phân tích nhá chúng ta có thể thấy là cả gia đình lao vào một việc một việc có thể nói là không thiết thực bởi vì không có một hiệu quả kinh tế trực tiếp gì là dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng chúng ta thấy rằng cái việc mà có vẻ chưa cần thiết một tí nào ấy lại nói ra với tất rất nhiều thái độ gì ạ, nói ra với cái thái độ sống của họ. Đó là bản thân anh cu chàng cũng không muốn tạm bỡ anh không muốn tạm bỡ được không ạ? À? Anh ta không muốn tạm bỡ, Anh ta muốn đàng hoàng Và anh ta đang chuẩn bị cho cái cuộc sống lâu dài của mình bên mẹ và vợ Được không ạ? À? Họ đã bướng bỉnh tuyên chiến với nạn đói Đúng không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là ở đây có thể thấy là bản thân anh cu chàng cũng đã có những cái sự thay đổi nhất định và thay đổi ấy được thể hiện rất rõ qua cái cảm nhận của anh về người vợ của anh hôm nay đúng không ạ người vợ của anh hôm nay thì trông khác hẳn với ngày hôm qua anh gặp đúng không ạ? Không còn là một cái người đàn bà chanh chua trầm lòn đanh đá trơ chẽn vòi ăn một cách trắng trợn nữa mà lại là một cái người phụ nữ, một cái người vợ rất là đúng mực và đang cực kỳ chăm chỉ để có thể tu sửa lại cho căn nhà của mình. Phải không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là anh cô chàng bây giờ với cái tâm trí của anh à, đang đặt để vào trong cái suy nghĩ là cần phải gì ạ? Tu sửa lại cho căn nhà của mình, đúng không ạ? Cần phải tu sửa lại cho căn nhà của mình. Thế thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là à với cái suy nghĩ như thế, bản thân chàng dường như cảm thấy mình đang gì ạ? Trưởng thành hơn. Phải không ạ? Dường như là anh ta đang cảm thấy trưởng thành hơn trưởng thành mặc dù là gì ạ mặc dù là sau một đêm có vợ hắn cứ đứng lơ lửng như người đi ra từ trong một giấc mơ phải không ạ rồi thì gì ạ cứ đứng tây ngay thế nhưng bây giờ thì anh ấy đã xác định được cái việc mà mình cần làm đó là phải cùng với mẹ và vợ làm một cái công việc để thay đổi cái thái độ sống phải đàng hoàng phải tuyên chiến với nạn đói và phải vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn này. Và chàng bây giờ đã thực sự trở thành một người đàn ông được coi là trụ cột của gia đình với vai trò trụ cột gia đình. Được không ạ? Một người chồng có trách nhiệm và một người con hiếu thảo Được không ạ? Một người chồng có trách nhiệm và một người con hiếu thảo. Ok chưa ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh cuối cùng trong cái bữa cơm ngày đói thì bản thân anh cu chàng anh ấy cũng đã có những cái sự thay đổi. Trong bữa cơm ngày đói có thể thấy rằng đây là cái chi tiết cho chúng ta nhìn thấy một cái hiện thực vô cùng khốc liệt đang vây bùa những con người trong tác phẩm này. Thế nhưng mà họ có sợ không ạ? Anh cu chàng anh ấy không sợ hãi anh ấy điềm nhiên ăn hết cháo rồi anh ấy điềm nhiên và miếng cháo cám vào mặc dù là anh ấy có chun mặt lại bởi vì cái miếng cháo cám sao mà nó chát thế phải không ạ thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là tất cả họ đều đang mang trong mình một cái tinh thần rất là lạc quan và tin tưởng một cái tương lai đặc biệt với cái hình ảnh cuối cùng khi khi mà qua cái lời gợi ý của người vợ nhặt thì hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được không ạ? Và đoàn người đói đi phá kho thóc. Đoàn người đói đi phá kho thóc Nhật xuất hiện trong tâm trí của anh chàng. Tâm trí của chàng thì đó cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng nó giống như là một cái nguồn sáng lớn. Được không ạ? Và nó hiện rõ rực rỡ hiện lên trên tâm trí của chàng và nó đi vào một cái mạch ngầm tất yếu. Đây là một cái kết thúc tràn đầy cái niềm lạc quan. Được không ạ? Đây là một cái kết thúc tràn đầy cái niềm lạc quan. Sẽ có rất là nhiều người hỏi tại vì sao mà lại có một cái hình ảnh à tại vì sao mà lại có một cái hình ảnh như vậy chúng ta thấy rằng là trong bữa cơm ngày đói khi phải ăn những miếng cám nghẹn bứ trong cổ họng không khí gia đình đã trồng trùng xuống và đặc biệt ở cái thời điểm lúc bấy giờ thì cái tiếng trống ở ngoài đình thúc thuế cũng vang lên. Một cái thảm cảnh mở ra rằng Đằng thì nó thu thuế, đằng thì nó bắt nhổ lúa trồng đây Và nguy cơ chết đói bây giờ thì đã quá rõ ra, quá rõ ràng rồi, đúng không ạ? Thế nhưng đúng lúc đấy thì vợ anh chàng đã nhắc tới một sự việc Đó là trên mạng ngược Việt Minh đã phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo Và chi tiết đó đã gợi nhắc cho chàng về một lần gặp đoàn người đói Với lá cờ đỏ bay phấp phới Nhưng lần ấy chàng vì sợ, không hiểu Nên đã kéo xe bò thóc bỏ đi lối khác và cảm xúc trong lòng chàng lúc bấy giờ là sự tiếc rẻ và thoáng ân hận Mặc dù câu chuyện thì kết thúc ở đây Thế nhưng đặt để trong hệ thống tình tiết của toàn câu chuyện này Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tin rằng Với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Với hình ảnh đoàn người đi đói đi phá kho thóc của Nhật thì chàng sẽ hòa mình vào trong đoàn người đói ấy, vào dòng thác cách mạng ấy để có thể bảo vệ cuộc sống và bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Được không ạ? Các bạn ơi hãy chú ý giúp cho chị nhá Được không nào được không ạ Ok không được không được không Được không các bạn Rồi vậy thì tự chung lại các bạn có thể thấy cái số phận của chàng có thể cái cái cảm giác cảm xúc của chàng có thể chia ra thành hai cái phân đoạn đó là có vợ và chưa có vợ đúng không ạ có vợ và chưa có vợ phải thừa nhận một điều rằng là chàng đã có một cái thay đổi về cuộc sống và số phận từ khi anh ấy có vợ. Đúng không? Có vợ là đồng nghĩa với có hạnh phúc và nét mặt nếu như mọi ngày là ủ rũ thì hôm nay lại phớn phở khác thường và thậm chí còn tự đắc. À đúng không ạ? Cảm giác đi bên một người phụ nữ thì chàng cảm thấy có cái gì mới mẻ và lạ lắm chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ này. Đúng không ạ? À, và chúng ta thấy rằng là gì nhở? Lúc này thì chàng cảm thấy không còn đáng sợ nữa Đúng không nào? Nhá, rồi Chúng ta thấy rằng là Đấy, kể từ khi có vợ là vui hơn Hạnh phúc hơn Đúng không ạ? Và còn có niềm tin vào tương lai nữa Kể từ khi có vợ thì trong lòng chàng không còn vướng bận chuyện đói khát chết chóc nữa chỉ nghĩ về những cái tháng ngày phía trước thôi, đúng không ạ? Chàng chỉ nhìn thấy ở ngôi nhà của mình một cái tổ ấm che mưa che nắng, nơi hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái, nghĩ tới chuyện này, đúng không? Nghĩ tới sự sống, đúng không nào? Và kể từ khi có vợ thì đã có con đường để mở ra được không nào? Đó là cái hình ảnh mà chị vừa nói với các bạn đấy Hình ảnh đoàn người đói đi phá kho thóc của Nhật được không ạ? Và với một cái niềm tin vững chắc vào việc là chàng sẽ hòa mình vào cái đoàn người đói đó. Ok chưa nào? Vậy là các bạn ơi, các bạn có thể thấy với cái nhân vật đầu tiên này là nhân vật anh cu chàng thì chúng ta đi từ những cái cảm xúc của nhân vật đó chính là thứ nhất từ ngạc nhiên bất ngờ không ạ? À? Từ ngạc nhiên bất ngờ cho đến chấp nhận. Rồi đến hạnh phúc. Được không ạ? À? Rồi đến niềm tin. Rồi đến con đường. Ok chưa nào? Đây là những cái cảm xúc đây là những cái mạch diễn biến cảm xúc chính mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị khi mà chúng ta học về nhân vật anh cu chàng nhá. Được không ạ? Các bạn ơi, các bạn có hiểu những cái gì mà chị vừa trao đổi không? Các em ơi, các bạn có hiểu những cái gì mà chị vừa trao đổi không ạ? À, vậy là ngày hôm nay trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ cùng với chúng mình Thì chị Hiên chỉ kịp phân tích cùng với các bạn về nhân vật anh cu chàng thôi Buổi sau chúng ta sẽ phân tích nốt về bà cụ tứ cũng như là về người vợ nhặt nhá các em nhá được không ạ? À? Buổi sau chúng ta sẽ phân tích nốt về bà cụ tứ và về người vợ nhặt nha. Các em có hiểu bài ngày hôm nay không ạ? À? Có gì muốn hỏi chị thêm không? Các bạn có hiểu bài ngày hôm nay không ạ? À? Và có gì muốn hỏi chị thêm không? Ngày hôm nay hình như học hơi muộn Thế nên là các bạn ấy phải heo thì đi ngủ rồi sao ấy Các bạn ơi, các bạn có hiểu về cái phần chị chia sẻ ngày hôm nay không ạ? Bản thân chị cảm thấy là chị cũng đã chia sẻ với các bạn khá kỹ rồi đấy Chứ không phải là sơ sài đâu Từng chút, từng chút một, từng chi tiết một rồi đấy Cái quan trọng là bây giờ các bạn tiếp nhận những cái mà chị chia sẻ như thế nào Để đưa vào trong bài viết của mình thôi Chị cũng đã cụ thể phân ra thành từng chặng rất khoa học cho các bạn rồi Đấy thế nên là chị cũng mong là các bạn từ cái phần chia khá là khoa học của chị thì các em có thể chủ động ôn tập lại những cái phần kiến thức này để có thể học tốt hơn và ghi nhớ được thật là chắc những cái kiến thức về nhân vật anh cu chàng cũng như những cái chuyển biến tâm lý của nhân vật này nhá. Được không? Ok không? À, có được so sánh hình ảnh thắp đèn dầu với thắp đèn trong vợ chồng A Phủ không ạ? À? à, thật ra là cũng có thể so sánh bởi vì cả hai cái đều là với một cái mong muốn là thắp lên sự sống đều là như thế em nhá rồi ok <sighs> ok ok nhá rồi các bạn ơi được không nào được không ạ nó đều là mong muốn thắp lên sự sống được chưa ạ? Đều là mong muốn thắp lên sự sống Thế nhưng chúng ta cũng thấy là cái thắp của anh Gu chàng ấy Nó là cái thắp chủ động Còn đâu thắp của um, của Mỹ ấy, là trong vô thức giống như là một cái thói quen đương nhiên là cũng xuất phát từ cái mong muốn là là thắp lên cái hy vọng về cuộc sống đúng không nhưng mà vấn đề ở đây là đây là trong cái vô thức bởi vì rõ ràng là cô mị này cô đã say rồi mà cô ấy đã uống rất nhiều rượu trước đó rồi và cô ấy làm mọi thứ mọi cái hành động trong vô thức đương nhiên nó xuất phát từ ẩn sâu bên trong nhưng nó là một cái thắp mà trong cái vô thức thôi còn đâu anh cu chàng là anh ấy chủ động và quyết liệt để thắp lên cái tương lai của anh ấy được không ạ? Nhá, rồi, đồng ý không? Đó là lý do vì sao mà cô Mỹ ấy, cô ấy không cô ấy không giải thoát được ngay, cô ấy không tự tìm về cái cái sự sống của mình được ngay, không tìm về cái lạc quan của mình, không tìm về cái cái giá trị cuộc sống tự do khao khát hạnh phúc của mình được ngay ở trong cái đêm mùa xuân đấy mà phải đến tận đêm mùa đông. Ok chưa nào? Bởi vì thực sự là bên đã mong muốn là giải thoát được giải thoát đâu chưa đủ mạnh mẽ chưa đủ can đảm mà đây chỉ là gì ạ ở đây chỉ là một cách làm vô thức thôi bởi vì khi có quá nhiều cái quá khứ quay trở về thôi nhá còn đâu đến đêm mùa đông thì bắt đầu mới là cái nội lực và cái sức mạnh bên trong thì đã tự giải thoát được cho người và giải thoát cho chính mình đấy nhá ok đồng ý các bạn ơi, vậy thì ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại bài học tại đây nhá. Chị cảm ơn chúng mình rất nhiều vì đã học cực kỳ chăm chỉ cùng với chị. Các bạn ơi, nhất định phải đăng ký ngay khóa học 10 ngày để có thể tham gia cùng với chị Hiên tổng ôn lại toàn bộ lượng kiến thức, đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học trước khi chúng mình bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia các bạn nhé.